trong cái mùa covid này này ờ, chuyện cũ chưa qua thì chuyện mới lại tới chúng ta bây giờ chúng ta có thêm cái omicron đấy ừ omicron chúng tôi có ờ, được một cái đề nghị của phật tử mà nói rằng ờ, lâu nay không có dịp học giáo pháp và bây giờ thì biết sống nay chết mai cho nên là muốn tranh thủ nghe được cái chút gì đó bỏ túi lỡ mà có đi cũng có cái bỏ túi mà họ nói là họ muốn nghe cái gì đó mà dành cho cái người dốt <laughs> người biết vậy <laughs> người biết vậy à, có Phật pháp thì giống như là uh, nắng giống như gió uh, giống như đại dương có nghĩa là tùy cái uh, tùy cái ờ, khả năng tiếp nhận của mình ờ, mà mình ờ, đón nhận được nhiều hay ít thôi ừ, chứ còn không hẳn không không có đòi hỏi đòi hỏi là phật tử phải tinh thông giáo pháp thì tôi đắn đo cân nhắc cuối cùng tôi chọn ra một chữ để gửi đến các vị phật tử trong pháp thoại sáng nay ừ. tức là cho mấy bà con nào mà không biết gì hết ừ, không biết gì hết thì có thể lặn lưng cái chữ đó để mà ờ, phòng thân đó là cái chữ tuy một chữ tuy thôi ừ. nếu mình không biết Phật pháp gì hết mình chỉ nhớ được cái chữ tuy đó thôi đó thì ờ, cũng có chút gì đó cầm tay ừ. tuy đây là sao ở đây chúng ta có rất nhiều chữ tuy dạ, thì tôi nhớ bao nhiêu tôi nói bao nhiêu chứ còn nhiều lắm chữ tuy nó vô số lần à, tuy xa mà gần tuy gần mà xa tuy ít mà nhiều tuy nhiều mà ít tuy thấp mà cao ờ, tuy cao mà thấp à, mình sơ sơ là mình nói mình nói mấy mấy cặp đó thôi à, thì mình ờ, không biết giáo lý mình chỉ nhớ về một cái chữ tuy này thôi đó thì cũng tu được tu được còn hơn là không biết gì hết thứ thứ nhất á à, <clears throat> tuy ít mà nhiều làm sao theo trong cái giáo lý a tỳ đàm đó, tức là một trong ba tạng ấy một trong ba tạng ấy tạng a tỳ đàm thì dạy cho chúng ta biết thế này toàn bộ cái sự hiện hữu của vũ trụ của vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh ấy nói ra cho nghe, nó gồ ghề là chúng sinh rồi vạn hữu rồi vũ trụ rồi chưa gây gớm nhưng mà thật ra đó thì tất cả ờ, chỉ nằm gọn trong hai phần đó là cái phần danh và sắc tức là phần hồn và xác ừ. ờ, tinh thần hay là vật chất thì cả hai cái thành phần này đó nó chỉ tồn tại trong một sắc na mà thôi hết cái sắc na này nó tiếp nối cái sắc na khác dạ, dầu đó là một cái viên kim cương hay là một cái bọt nước một hạt xương thì nó cũng chỉ tồn tại trong mỗi một từng sắc na một và các thành tố dạ, cấu tạo nên nó lại vô thường và được tiếp nối bằng những thành tố khác tương tự ừ, giống như không phải là một Đấy. À, cho nên là chuyện đầu tiên á, à, tuy ít mà nhiều á, làm sao có nghĩa là tuy á, là, là là chúng ta chỉ tồn tại trong từng sát na thôi ờ, mỗi một giây phút hiện tại chúng ta chỉ có tồn tại trong một sát na thôi một thì đâu có nhiều không mà sắc na đó thì nó rất là nhanh nó ngắn lắm một giây đồng hồ rồi nó có hàng là triệu cái sắc na tâm sinh diệt ừ, nhanh như vậy cho nên là mỗi cái giây phút hiện hữu chúng ta nó ít lắm chút, chút xíu thôi nó giống như là một cái tôi nói hoài nó giống như một cái chiếc xe 18 bánh hay là một chiếc xe đạp ừ. thì cái trọng lượng cái kích cỡ nó khác nhau thiệt đó nhưng mà nó có một điểm giống nhau thế này đó là cái diện tích um, bánh xe mà nó tiếp xúc với đường đó cái phần diện tích đó nó rất là nhỏ ví dụ chiếc xe 18 bánh đó, tổng diện tích nó là cả ờ, hàng trăm à, cả trăm mét mét mét, mét vuông à, mình đo hết đo các cạnh cả hàng trăm mét vuông nhưng mà cái phần mà nó nó, nó bám trên đường thì có chút xíu thôi à, chút xíu thì các bị ra đường nhìn thấy cái, cái bánh xe nó lăn trên đường cái phần mình nó, ăn nó dính đến mặt đường có chút xíu ừ. và cái chút xíu đó nó thúc đẩy nó nó là cái nền để nó để nó đẩy cái chiếc xe chạy chạy trên đường dầu là con đường vạn lý đi nữa dầu chiếc xe đó nó nặng bao nhiêu tấn đi nữa thì cái phần nó dính lên được một chút xíu thì chúng ta cũng vậy chúng ta có mang một cái danh phận nào đó ờ, dầu là chúng ta là ừ, có tiền bạc có tiếng tâm có quyền lực ừ, có uy tín có bao nhiêu thứ ghê gớm nhất trên đời này đi nữa nhưng mà cái phần mà chúng ta dính với cái thực tại hiện hữu đó, thì nó chỉ là ờ, từng hơi thở ra vào đó là nói về phần xác còn nói về phần hồn ấy thì nó chỉ là từng cái sắc na tâm chút xíu thôi thôi Ừ. Ừ. ít thôi tùy ít nhưng mà nhiều nhiều là sao có nghĩa là toàn bộ cái vũ trụ này tuy nó tồn tại trong từng cái sát na như vậy đó nhưng mà mỗi sát na đó, đó, đó, khi nó được tiếp nối được thừa tiếp ờ, được kế thừa liên tục thì nó sẽ có thể để lại những ảnh hưởng những cái tác động rất lớn cho thế giới xung quanh tuy ít mà nhiều là như vậy đó chúng ta biết rằng theo trong quan tỳ đàm để trở thành một bậc thánh chúng ta chỉ trải qua một tích tắc thôi à, một tích tắc ờ, trong đó chỉ có vài sát na tâm thôi ờ, chỉ có một sát na thánh đạo ờ, và sau đó là hai hoặc là ba sát na thánh quả thì lập tức nó chặn đứng toàn bộ cái dòng luân hồi vô thủy vô chung của mình từ xưa đến giờ chỉ có mấy sát na thôi chỉ có mấy sát na thôi chỉ một sát na thánh đạo và hai hoặc ba sát na thánh quả ừ. thì là lập tức là toàn bộ cái dòng chảy luân hồi nó bị chặn đứng ngay ừ. chưa hết nữa còn nữa chỉ cần mà chúng ta có một cái khoảnh khắc ừ, chán sợ sanh tử khoảnh khắc nó cũng có nhiều lắm đó và thiết tha ừ, tu tạo vun bồi công đức thì cái thời gian tu tập cũng bao nhiêu hết nhưng mà chỉ cần có cái tâm thôi chỉ có cái tâm gọi là sơ phát bồ đề tâm có cái lòng mà sơ phát bồ đề tâm ừ thì cái khoảnh khắc đó, nó có, có tác dụng cực lớn là nó chặn đứng cái dòng chảy luân hồi của chúng ta mặc dù nó không không có chặn đứng liền đâu nhưng mà bắt đầu rồi đó bắt đầu trong kinh ờ, tăng chi đức phật ngài mô tả đó tất cả chúng sinh phàm phu trên đời này đó, giống như những ờ, thủy thủ ờ, với một chiếc thuyền thật tốt đi trên đó và chiếc thuyền đó liên tục được sửa chữa duy tu ừ, bảo trì bảo dưỡng liên tục và do đó chúng ta tiếp tục có mặt trên cái biển khổ sinh tử riêng một cái người mà coi như là đã có, lòng cầu giải thoát ấy, thì họ đã giống như một thủy thủ mà đã chán biển sợ biển rồi phải chưa còn nữa khi mà chúng ta chứng sơ quả tu là quần nhị quả tam quả trở lên thì bắt đầu cái thuyền chúng ta bắt đầu nó có dấu hiệu nó mục rồi và chúng ta không có còn là tiếp tục duy tu bảo trì nữa bơm nó nát bánh lái nó mục mỗi neo nó cũng rỉ sét rồi và lên tới quả vị la hán thì chúng ta giống như là một chiếc tàu một chiếc xuồng mà nó kéo lên cạn một nát và chờ nó trở thành đất chờ nó trở thành đất trở về với đất thôi cho nên tuy ít mà nhiều có nghĩa là cái cần có cái giây phút sơ phát bồ đề tâm thì đó là cái, cái khởi điểm bắt đầu khởi điểm bắt đầu để mà chấm dứt toàn bộ cái dòng sinh tử khoảnh khắc đó không có nhiều lắm nhưng mà nó là điểm bắt đầu cho sự chấm dứt sinh tử và mỗi công đức chúng ta làm từ cái chuyện nhặt lá quét rác chùi cầu rửa chén nghe kinh ngồi thiền giữ giới bố thí lễ phật cúng hoa thắp nến tất thảy những khoảnh khắc đó tuy nó nhỏ nhưng mà tác dụng nó rất lớn đó là nói về cái thiện còn cái bất thiện thì sao một cái khoảnh khắc ừ, vọng niệm vọng động một cái khoảnh khắc ừ, gần gũi ác hữu tà sư khoảnh khắc có thể không có nhiều lắm nhưng mà những gì mình được rao giảng tuyên truyền những gì mình tích lũy ừ, thu gom ừ, trong từng khoảnh khắc đó nó sẽ để lại một cái di hậu di họa cực lớn cho đời sau ừ, nhẹ nhàng thôi mở ra một trang web một trang web rồi uh, đọc sơ sơ nghe một hai băng giảng ghi xuống một hai câu mình vừa hãy cẩn thận coi chừng một cái sự đồng tình một sự thỏa hiệp nào đó nó sẽ là cái điểm bắt đầu cuốn chúng ta vào cái cơn lốc sinh tử mà chúng ta không có ngờ ừ, nhớ cái đó nó quan trọng lắm không cho nên tuy ừ, ít mà nhiều là như vậy đó ừ, tuy ít mà nhiều là như vậy có nghĩa là mà mỗi cái khoảnh khắc hiện hữu nó không có đáng gì hết nhưng mà nó được khởi sự bằng cái tâm niệm bằng cái ý niệm như thế nào ờ, thì chính cái ý niệm đó cái tâm niệm đó nó sẽ dắt chúng ta đi Ừ, đừng giống như trong pháp cú có câu ít chẳng nó rằng có chính cái ước vọng ừ, cái hướng tâm của mình ấy nó dắt mình đi trong ba cõi và cuối cùng cũng chính ước vọng đó nó có giúp mình giải thoát sinh tử luân hồi hay không chỉ là cái ước vọng thôi đó quan trọng lắm cái điểm định điểm bắt đầu cái khởi cái khởi điểm bắt đầu rất là quan trọng cho nên người tu dầu dốt cái mấy cũng nhớ cái chữ tuy đầu tiên đó là tuy ít mà nhiều với là hãy cẩn trọng với từng cái khoảnh khắc thiện ác của mình từng cái người bạn mà mình chơi chưa hết nó còn có nhiều cái nữa lúc chút nó có đáng món ăn ăn mà ăn bậy đó là nó bệnh đó. rồi ờ, thuốc men mà sơ ý là chết chứ phải không lái xe trên đường chỉ sơ ý một chút thôi là chết chỉ cần sơ ý một chút thôi là cuộc đời mình kết thúc ừ, nên có nhiều cái tuy thấy nó nhỏ đó nhưng mà nó là lớn à, tuy nhỏ mà lớn là trong đó phải cẩn trọng và cái cặp thứ hai và chúng ta có quá nhiều cặp đây cho nên chúng ta không thể nói nhiều được à, cặp thứ hai đó là tùy cái cặp thứ nhất là tuy lớn mà nhỏ ừ, tuy ít mà nhiều còn cái cặp thứ hai đó là tuy nhiều mà ít yeah. À, tuy nhiều mà ít làm sao bỏ ra một đời lăn lóc cơm gạo áo tiền à, một đời cả bảy chục năm trời đâu ít đâu Phải không 70 năm nhưng mà thay vì người ta dùng từng ngày để làm cái chuyện yeah, muôn kiếp còn mình dùng ờ, muôn kiếp để làm cái chuyện của một ngày chỉ chuyện muôn kiếp nghĩa là muôn kiếp làm chuyện một ngày là sao có nghĩa là cứ cơm gạo áo tiền cơm gạo áo tiền đó là chuyện của một ngày tại vì một ngày mình ăn ngủ ờ, ăn ngủ ờ, ăn mặc ờ, ở một ngày chỉ có ba nhu cầu đó thì ăn mặc ở một thêm cái là đi lại hoặc là thông tin truyền thông chỉ về thôi ừ. nhưng mà chỉ vì cái cái cái mấy cái nhu cầu mà gọi là vật vảnh này nè mà chúng ta đem cả đem nướng cả cái cuộc đời của mình ừ, cho nên cả cuộc đời mình tuy nói nhiều nhưng mình ít tức là mấy chục năm trời nhưng mà cái giá trị nó cái ý nghĩa của nó chẳng là gì hết Gọi bây giờ các bị sống chừng tôi 80 năm cái vị trên giường bệnh hấp hối rút cuốn sổ ra ghi trong, trong mấy chục năm mình làm gì thì à, nhỏ là bố mẹ không à, lớn lên thì vợ chồng rồi có cái nhà có chút tiền trong nhà băng rồi lớn lên bị hưu rồi vào trong nhà già chết có nhiêu đó thôi và trong mấy chục năm đó cứ là sống để đi làm và đi làm để sống mấy chục năm nó cũng nhiều đó chứ nhưng mà chị mà giá trị nó rất là ít ừ, cẩn thận tuy nhiều mà ít là như vậy ừ, tuy nhiều mà ít là như vậy ừ, ờ, cả đời mình mình cứ gọi là lo toan quan hoài sắp đặt bao nhiêu cái, cái mộng ước mình tưởng nó ghê gớm đó nhưng mà cơm gọn nó chẳng là gì hết chỉ quẩn quanh trong cơm gạo tiền nó chỉ quẩn quanh trong cái mình đức phật gọi là cảm xúc chỉ vì trốn khổ tìm vui chỉ vì trốn khổ tìm vui chỉ vì một chút tiện nghi mà chúng ta đem nướng mấy chục năm mà trong kinh nói đó mấy chục năm của chúng sinh nó không có giá trị giống nhau mấy chục năm của một con heo con chó con rùi con mũi nó khác mấy chục năm của con người nó khác cái cơ hội làm người nó rất là hiếm ờ, rất là hiếm ờ, và chúng ta cũng biết là một ngày của một vị giáo sư đại học cái giá trị ý nghĩa nó khác với một ngày của một người mù chữ một ngày của một người biết làm ăn biết ờ, đầu tư nó khác với một ngày của một cái người bán vé số không nó khác mình có được một ngày của cái tấm thân nhân loại nó quý lắm ờ, nhưng mà mình không biết dùng nó đem tiêu pha hoang phí mấy chục năm đó cho một ý nghĩa cho một cái lợi ích ừ, cho một cái tinh thần rất là thấp không có đáng kể cho nên nhiều hãy cẩn thận nhiều khi tuy nhiều mà ít là như vậy đó ừ, tuy nhiều mà ít ừ. ờ, hồi nãy mình nói là tuy ít mà nhiều bây giờ mình nói qua cái cặp thứ hai là tuy nhiều mà ít ừ. rồi cái cặp thứ ba đó là tuy xa mà gần ờ, có nghĩa là sao có nghĩa là trong đầu của mình một ngày á, mình nghĩ bao nhiêu chuyện à, bao nhiêu chuyện tin tức thế giới rồi châu phi rồi covid rồi bắc hàn rồi tình hình chính trị bầu cử ở mỹ ở trung quốc Ôi, ờ, rồi biết đạo thì mình nghĩ đến cõi trời nghĩ đến địa ngục kỹ lung tung hết tuy xa nhưng mà gần có nghĩa là sao chúng ta không thể nhảy ra khỏi cái bóng của mình nhớ cái đó ừ. có nghĩa là cái đầu chúng ta nó có đi bao xa đi nữa nhưng mà cuối cùng chúng ta phải quay về với đời sống như trước mắt của mình từng phút ừ, trôi qua bây giờ chúng ta có muốn thành Phật cái chúng ta có muốn làm Phạm Thiên à, Đế Thích à, ác ma thiên tử hay là chúng ta có muốn thành giáo hoàng tổng thống thủ tướng trở thành một nhân vật lớn của thế giới của vũ trụ chúng ta có muốn trở thành một người chồng người cha một người mẹ một người vợ thành công à, hạnh phúc muốn cái gì muốn nhưng mà cái chuyện trước mắt là chúng ta phải giải quyết từng giây phút hiện tiền chúng ta phải có một cái thái độ sống trí tuệ ừ, thiện lương với ờ, từng cái trần cảnh mà xảy ra diễn ra trước mặt mình nhớ cái đó tôi nói gọn lại lần nữa toàn bộ cuộc sống và đời tu của mình biết chỉ đơn giản là cái cách mà mình làm việc với sáu trần mà nó xảy ra ngay trước mặt mình thôi dầu cái đầu mình toan tính chuyện gì ghê gớm xa vời trên trời dưới biển gì đi nữa nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta cũng phải quay về với cái gì trước mắt của mình dầu thiện hay bất thiện không đi xa mà gần là như vậy tôi nhắc lại dầu có bao nhiêu mộng ước có bao nhiêu giấc mơ đời thì cuối cùng chúng ta cũng phải ngó lại cái chuyện trước mắt sức khỏe mình ra sao cái chuyện ăn uống mình mỗi ngày ra sao ai là người mà mình thường xuyên gặp gỡ sách báo nào mình thường xuyên đọc ừ. đó sách báo thực phẩm ờ, thầy bạn ờ, môi trường sống tất cả những cái đó nếu mà nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của mình là coi như thua coi như tiêu nha cho nên tuy xa mà gần có nghĩa là dầu cái đầu mình có bôn ba ngoài vạn dặm nhưng mà cuối cùng thì cái cái cái, cái ý nghĩa thật sự của đời sống phải được giải quyết ngay tại đây và bây giờ ừ. Ê, tương lai của mình giàu nó có là muôn triệu tỷ kiếp gì đi nữa thì cũng vẫn phải được bắt đầu từ cái giây phút hiện tại nha cho nên tuy xa mà gần là do đó tuy gần mà xa là sao thì cứ lật ngược lên mày hiểu tuy ờ, chúng ta chỉ là một người phật tử ờ, với những cái ờ, công việc thường nhật nó không ra không có cái gì hết à, nó cũng thường thường thôi cũng bắt quan trai cũng năm giới rồi cũng bố thí cũng cúng dường không? rồi cũng ờ, sống phải đạo phải phép với cha mẹ vợ chồng con cái bạn bè chồng sớm láng giềng bà con thân hữu không quẩn quanh đó tuy nhiên chính cái, cái nếp sống này nè nó sẽ đẩy mình về bao nhiêu là cảnh giới muôn trùng vạn nhập trong tương lai ừ, nhớ cái đó cái đó là, tuy gần mà xa là như vậy tuy mình luôn luôn sống với cái gì trước mắt đúng nhưng mà cái kiểu sống đó, đó nó sẽ đưa mình đi về đâu Dạ, nó có nó có dẫn đến cái cứu cánh giải thoát hay là nó tiếp tục nó đẩy mình vào cái dòng chảy luân hồi gọi là bất tuyệt không có ngày chấm dứt cái này là do từng cái giây phút trước mắt mình nên tuy gần mà xa là như vậy nó tuy xa mà gần mà tuy gần mà xa tuy thấp mà cao tuy cao mà thấp làm sao tuy thấp mà cao tuy cao mà thấp tuy thấp mà cao có nghĩa là ờ, mình sống thực tế dạ yeah, thực tế với cái gì chung quanh mình thôi nhưng đối với một ờ, người phật tử ờ, thấy con kiến thấy con rùi không giết thấy cái gì nó cũng có gì ghê gớm không từng giây phút người tĩnh tâm tĩnh tâm với cái gì tĩnh tâm với hơi thở ra vào à, quán niệm về bất về 32 thể trượt à, quán niệm về cái chết à, tu tập về từ tâm à, ngồi ngước nhìn cái bàn phật trước mặt mình mấy cái đó mình thấy cũng có gì ghê gớm không mà nhất là, là cái chuyện mà các vị ngồi thiền thì thấy mình tu cái niềm tu cái hơi thở mình thôi tuy thấp thấy nó không có gì ghê gớm nhưng mà cao có nghĩa là tùy từ những cái bắt đầu đó, đó thì cảnh giới nào chúng ta cũng với tới cảnh giới nào chúng ta cũng chạm tới hết tuy thấp mà cao là như vậy đó ừ. chứ còn đừng có nghĩ cái chuyện mà học hỏi giáo lý cao siêu mà đừng ngay ngay cái đời sống hiện tại trước mắt thì mình là một người, người chồng không ra chồng người cha không ra cha một người mẹ không ra mẹ một người vợ không ra vợ trò không ra trò thầy không ra thầy đạo không ra đạo mà đời không ra đời đó bạn không xứng là bạn đó không con người không đáng mang thân người đó thì cái đó không được dạ, phải hoàn tất những gì cần thiết ngay trước mắt mình và thấy nó có vẻ thường lắm thấy nó thấp đó nhưng mà nó là nó là cái nền nó là cái dàn phóng nó là cái bệ phóng để chúng ta có thể vươn tới bất cứ một cảnh giới Ờ, cao xa nào ờ, ờ, ngay trong đời này hoặc đời sau ừ, tại sao có cái cảnh giới trong đời này là sao vì vì cảnh giới nó có hai cảnh giới không gian và cảnh giới tâm lý cảnh giới không gian là cái nơi chốn mà mình sẽ về còn cái cảnh giới tâm lý tức là cái cảnh giới tư duy của mình á à, mình có thể vươn tới cái cảnh giới nào trong cái giáo pháp này thì đó cũng là một thứ cảnh giới cảnh giới của tự tâm tưởng nó cũng là một thứ cảnh giới nha ừ, cho nên tuy thấp mà cao là như vậy còn tuy cao mà thấp thì cứ lật ngược là mình hiểu có nhiều khi mình toan tính với chuyện trên trời dưới biển á à, nhưng mà cuối cùng á, thì uh, mình cũng chỉ quẩn quanh à, ở trong cái đời sống của vật dục à, mình có tôi muốn trở thành đế thích trở thành uh, uh, giáo hoàng trở thành một nhân vật ghê gớm nào đó uh, trở thành một vị danh tăng trở thành cái gì đó nhưng mà chỉ quẩn quanh ở trong cái thế giới của năm trần rồi chứ không có xa nha và chính Đức Phật cũng đã xác nhận Ờ, năm quận phải được ờ, quán chiếu qua 11 khía cạnh tức là tất cả ờ, các quận quá khứ hiện tại xa gần thô tế thắng liệt này thì tất cả ừ, đều là vô ngã vô thường hết ừ, thì trên cái nền tảng này nè trên nền tảng này thì ừ, sống ở trong cái cái cái cái cái, cái tâm niệm đó thì cảnh giới nào mình cũng tới còn nếu mà mình nghĩ cái chuyện xa vời mà đôi khi ngay cái khoảnh khắc ờ, thực tại hiện tiền mà mình lại bỏ qua không sống chánh niệm không sống với từ tâm không sống với trí tuệ không sống với bao dung không sống với tha thứ độ lượng thì thì, thì coi như cũng chỉ quẩn quanh thôi nhớ cái đó nhớ cái đó cái đó rất là quan trọng cái đó là tuy gần mà xa đi xa mà gần tuy ít mà nhiều tuy nhiều mà ít Hồi nãy thì cái ít nhiều tôi giảng rồi tuy xa mà gần tôi giảng rồi bây giờ tôi giảng tiếp cái cái nữa ừ, một cặp tiếp theo ừ, đó là tuy riêng mà chung tuy chung mà riêng làm sao tuy chung mà riêng làm sao có nghĩa là dầu bây giờ chúng ta có bao nhiêu mà cái mối quen quan hệ quen biết chúng ta có bao nhiêu thầy bạn chúng ta có ờ, cái khả năng liên lạc với bao nhiêu người ừ, trên internet đi nữa ờ, nhưng mà cuối cùng tuy nhiều tuy đông nhưng mà tuy chung mà riêng có nghĩa là uh, cuối cùng chúng ta cũng trở về với cái gốc riêng của mình buồn vui cũng của mình không ai biết cái bây giờ nhẹ nhàng nhất chống mặt nhất đầu nhất răng của mình không ai chia sẻ với mình được hết á. và cuối cùng trên giường chết uh, triệu người quen có mấy người thân lúc lì lời có mấy người đưa ừ, mình quen biết bao nhiêu người như giáo hoàng có trên một tỷ giáo dân thờ lại giáo hoàng trên đầu á không nhưng mà tới lúc mà giáo hoàng mà coi như là, là hấp hối thì giáo hoàng cũng xuôi tay ừ, cũng xuôi tay ra đi một mình thôi và đức phật cũng vậy dầu đệ tử ngài rải khắp vô lượng vũ trụ nhưng mà dưới góc sala của cú sinara thì ngài cũng cũng phải ra đi một mình chứ làm gì có việc ngài đi chung với ai kể cả ngài anan đi bên cạnh đức phật mấy chục năm nhưng mà giờ đó thì cũng cũng ở lại đức phật đi mình thôi rồi bà gia du đi bên cạnh bồ tát trong suốt bốn tăng kỳ tự tưởng sao giờ cuối thì bà cũng đi đường bà mà ngày đi đường ngày ờ, cho nên đi chung mà riêng là chỗ đó đó ừ, đi chung mà riêng là chỗ đó đó ừ. chúng ta có bao nhiêu mối quan hệ với bao nhiêu thiên hạ bao nhiêu chúng sinh trong trời đất nhưng mà cuối cùng rồi thì ờ, mình cũng phải trở về với cái gốc riêng của mình dầu chúng ta có là một vị chánh đẳng chánh giác vô thượng điều tự hay là một con rùi con mũi cũng phải trở về với cái gốc riêng của mình mà thôi đi chung mà riêng đúng là mấy cái này mà tán ra nó rộng dữ lắm nhưng mà tôi làm gọn gọn thôi ừ. cho mấy người sơ cơ tuy chung mà riêng bây giờ tuy riêng mà chung làm sao cái này rất là quan trọng quan trọng lắm nha ừ. tuy mỗi người có một mảnh đời riêng tuy nhiên cái riêng đó luôn luôn nó để là một cái tác động cực lớn ra ngoài thế giới chung quanh các vị phải tuyệt đối đồng ý với tôi chuyện đó bắt buộc các vị phải đồng ý với tôi chuyện đó dầu chúng ta có bao nhiêu mối quan hệ thì cuối cùng chúng ta cũng vẫn phải trở về với mình đó là một chuyện như mình lật ngược lại dầu chúng ta có trở về với mình nhưng mà mỗi cái riêng của chúng ta nó đều có một ảnh hưởng rất lớn và bắt buộc phải có à, đối với thế giới xung quanh ừ. dầu các vị có có có là một con rùi các vị sống ở trong một cái góc tối mà một thân một mình các vị nghĩ không ảnh hưởng cái này sai sai con chuyện trước mắt con rùa nó có thể ờ, làm lây na lan mầm bệnh hay không có con rùa nó có khả, khả năng đẻ trứng hay không có chỉ vậy là mình đã thấy con rùa nó tuy riêng mà chung rồi đó. đó thì chưa hết nếu mà nó tiếp tục làm rồi thì có nghĩa là nó tiếp tục sinh tử đúng không và nếu mà nó tiếp tục sinh tử thì cái khả năng mà sau này nó trở thành một hít le một con Pot một Mao Trạch Đông cực lớn bởi hễ con lưng ngồi thì cái khả năng mà mình trở thành những nhân vật mà đại gian đại ác gây họa cho thiên hạ nó khả năng nó cực lớn để tôi kể các vị nghe một chuyện như xíu xíu thôi ừ. trong 47 vị đại đệ tử cao đồ của Đức Phật có một vị tên là Bilin Nawachat ừ, Bilin Nawachat vị này có một cái ưu điểm và có một cái khuyết điểm có một cái khuyết điểm trước đi là vị này đó là coi như a la hán nhưng mà ngôn từ nói chuyện vị này khó nghe lắm thì chỉ trong kinh đó chỉ nói chỉ có uh, các bậc mà, mà, mà đại thánh và thượng thừa đó thì như cỡ như là ừ, hai vị thượng thủ hoặc độc giác hoặc là chánh đẳng giác thì chánh đẳng giác thì tuyệt đối rồi nhưng mà các vị thượng thủ chỉ thì xác phát là phát nguồn liên và các độc, vị độc giác họ tu lâu thì có thói quen xấu xấu họ bỏ được nhiều lắm mà riêng mấy vị mà tu ít hơn chút tu chừng 100 ngàn đại kiếp hoặc vài chục ngàn đại kiếp khi mà đủ duyên ba la mật thì mình chứng thánh thì phiền não thì không còn nhưng mà cái thói quen sinh hoạt cái nhiều khi cũng còn còn ví dụ như ngày bí lên có sáng nãy tôi nói ngày trước khi chứng thánh mà tới khi chứng rồi đó ngày nói chuyện ngày hay nói nói thì cái tự mình là nói trên đầu đó <laughs> nói trên đầu à, cái ông ông sư đen đen đó đâu rồi cái ông đen đen này mới đứng đây đây rồi cái ông mà số quát nữa đâu rồi cái ông kia xích đứng xích qua bên mà trong khi cái lòng nghề là đại bí, mà người nói chuyện vậy đó à. thì ờ, chữ tăng phiền lắm nói chuyện phiền lắm kêu kêu réo xưng hô kỳ lắm kêu vậy đó kêu vậy đó trong kinh còn nói rõ cái chữ chữ quá lá cái cái cái cái cái cái, cái, ờ, chữ quá lá là cái, cái, thằng mạc hẹn đó đâu rồi dễ sợ như vậy đó kêu từ, từ nặng kêu mạc hẹn thì chư tăng phiền quá phiền chư tăng cái trời ơi sao mà nói chuyện gì kỳ quá vậy thì khi mà gặp đức phật cái đức phật giải thích đức phật nói là con trai như lai không hề có một tí ti ác tâm nào hết nhưng mà đó là thói quen nhiều kiếp của vị này đó ờ, tại vì vị này trong nhiều kiếp ờ, là, là sinh ra trong cái dòng dõi thượng lưu là ăn trên ngồi chóc cho nên nói chuyện là chỉ biết nói, biết nói trên đầu cổ là không à mà đôi khi trong, trong cao độ đức phật là biết bao nhiêu vị cũng ăn trên ngồi chóc người ta nhưng mà cái tánh khiêm cung hòa nhã còn vị này nhiều kiếp có thói quen kỳ vậy đó bây giờ chứng thánh rồi nhưng mà thói quen đó là cái cái nhược điểm cái, cái nhược điểm của này nhưng mà cái ưu điểm của vị này là sao tuy nhân loại đó mà tiếp xúc với ngài đó thì phiền lắm nhưng mà chư thiên đó có một lực lượng một số lượng lớn chư thiên nó mê ngài lắm thương ngài lắm quý ngài lắm và ngài sẽ là phất đó, là đệ nhất trí tuệ ngài môn quyền liên là đệ nhất uh, ờ, thành thông uh, ngài ca diếp là đệ nhất đầu đà À, ngũ Pali là đệ nhất trì luật nhưng mà riêng cái vị này đó là đệ nhất à, về cái gì là đối tượng ái kính của chư thiên ừ. có nghĩa là trong chư tăng đó là cái vị mà được chư thiên thương thương mến mà nhiều nhất chính là cái vị này mới ghê nói về số lượng đó, nói về số lượng là vị này được chư thiên thương cái số lượng thương rất là đông vì sao vậy bây giờ tôi đang giảng vì sao riêng mà chung là chỗ đó có nghĩa là cách đây không quá lâu trong một vài cái tiền kiếp cách đây không quá lâu vị này là một chuyển lưng vương tức là một minh quân thánh chúa đã gọi là cai trị toàn cái hành tinh này và đương nhiên là hướng dẫn mọi người gọi là tu tập thiện pháp và với cái sự khích lệ khen thưởng ờ, của vị này này mà rất nhiều và rất nhiều nhân loại đã tu tạo công đức và được sinh thiên và khi họ về trời rồi đó thì cái tuổi thọ trên đó nó lâu lắm mà trong khi nghề đó thì ngày khi ngày ngày trở xuống ngày mang thân nhân loại thì so với cái thời gian mà mấy người kia họ về trời đó thì chẳng là cái gì hết này cho nên đó là họ vẫn tiếp tục sống trên đó và họ để ý coi ngày đi cái ờ, cái ông chuyển lương dương ngày xưa mà thúc đẩy mình về trời đó bây giờ ông ở đâu thế là họ thấy bây giờ ông là một vị tỳ kheo tu trong Phật pháp họ thương nó họ mang cái ơn mang ơn là không có ông này là bây giờ mình lọt tới 18 tầng rồi vậy họ rất là thương cho nên ấy, cái cái cái cái cái gọi là tuy chung mà riêng tuy riêng mà chung cái đề tài này nó rất là quan trọng và rất là sâu nếu mình xé ra đừng có cho rằng mình là người bé mọn rồi mình không ảnh hưởng vũ trụ sai sai sai sai ở trên cái mặt phẳng của vũ trụ ấy con rùi và Hitler ngang nhau bởi vì mỗi cá nhân đều là một đơn vị pháp giới giống nhau hết cái nào cũng năm quẩn hết nhưng mà do cái bản tánh hung ác mà cộng cái công đức ừ, của một kiếp nào đó hai cái do công đức bây giờ sinh ra là người có quyền lực nhưng mà do cái bản tánh hung ác bây giờ sinh ra là một bạn chúa rõ ràng lắm trong kinh nó rất rõ ràng mình tập tạ thì mình có cơ bắp nhưng mà do cái chế độ ăn uống thì mình bị sỏi thận hai cái đó nó, nó khác nhau chứ mình đừng có nói là tại tại sao tôi tập tạ mà tôi bị sỏi thận hai cái đó khác nhau anh tập tạ là anh có cơ bắp đúng anh có thể hình đúng nhưng mà cái chế độ ăn uống của anh hoặc là cái cái cái cấu trúc sinh học của cơ thể anh nó làm sao đó mà cuối cùng là nó động cái vôi trong người anh nó, làm thành sỏi sỏi thận à sạn mặt à, thì cái đó là chuyện của anh đó là chuyện khác nha ở đây cũng vậy do công đức à, mà mình làm một người sinh ra làm người có quyền lực ừ. nói rằng người ta nghe Đấy, các bạn biết xuất thân của Pol Pot, xuất thân của Hitler, xuất thân của Mao Trạch Đông rất là bình thường, rất là bình thường nhưng mà đó à, nhờ cái phước xưa mà đâu trong đến một cái lúc nào đó tự nhiên họ có tiếng nói và các vị tưởng tượng đi ở trong bất cứ một cái đảng phái chính trị nào cái chuyện mà thanh trừng là cái chuyện đương nhiên tất nhiên cố nhiên dĩ nhiên ấy vậy mà mấy ông này sống sống thiên nu bất biến không có chắc không ai giết đâu mẹ hết không Mao Trạch Đông cũng thọ Pol Pot cũng thọ chỉ có Hitler đó là là bị đón mệnh thôi chứ còn mà mà một phi như Fidel Castro là thọ cực kỳ mấy cái tên này da ngát sống lâu dạ. nhờ cái phước của nó có cái phước của nó con có mấy da ngát mà nó yếu thì không có đáng nói nhưng mà da ngát mà nhất là những tên ảnh hưởng cái quần chúng tại sao người ta không giết được nó? nhiều người muốn giết lắm chứ có biết bao nhiêu tướng lãnh ám, sát, ám sát hết le mà không là không và Mao Trạch Đông không phải là trường ngoại lệ Mao Trạch Đông tại sao mà ông ra tay ông thanh trừng nội bộ một cách phải nói là sát sát sạc vậy là tại sao là bởi vì đó ông biết rất là nhiều tay thà giết lầm chứ còn để nó thế nào cũng lật đổ như bành đức hoài lưu thứ kỳ rồi đó mấy ông đó mà mà, mà lơ mơ là cũng không yên nhau đâu nha ừ, cho nên là ông bỗng ác lắm và mình thấy đó ờ, tuy riêng mà chung có nghĩa là chỉ cần mà gặp mình gặp một bậc hiền thánh nào đó cúng dường một cái đáy chuối một muỗng cơm thôi là công đức đó là là là không kệ không có thể là, là tư nghi được không rồi có những người chỉ có phước mà không có đức có nghĩa là không có hàm dưỡng đó không có hàm dưỡng đạo đức cái đó là một cái đáng sợ nhất nó có phước mà không có đức coi như là nó không có quan tâm đến chuyện trao dồi ừ, tâm tư không nó không quan tâm đến giá giá trị tinh thần à, mà do một lúc nào đó tình cờ ngẫu nhiên may mắn mà nó cúng dường cho hiện thánh một cái gì đó nó cúi lại được chư Phật một cái lại chư Phật được cái cúng dường một muỗng cơm là mập chứ nó sau này nó ra là nó, nó ngồi trên đầu thiên hạ nó quyền lực vô biên mà trong khi đó thì nó chưa kịp hàm dưỡng nội tâm nó kẹt lắm không mà ngược lại nếu mà một cá nhân à, mà có được những cái tác động tích cực lên quần chúng đó thì lúc bây giờ tuy nói là một cá nhân nhưng mà người này đó đã trở thành đó là một cái suối nguồn ừ, suối nguồn à, an lạc cho rất là nhiều người à, cho nên mình hãy nhớ hãy nhớ tâm niệm đến này tôi bé mọn không có đáng kể thậm chí tôi chỉ là hạt bụi nhưng mình hãy nghĩ như vậy để khiêm tốn hãy nghĩ như vậy để buông bỏ nhưng mà phải nghĩ cái tiếp theo tuy tôi bé mọn tuy tôi chỉ là hạt bụi nhưng mà những cái tư duy những cái hành động những ngôn từ của tôi hoàn toàn có thể để lại những cái di họa cực lớn cho thiên hạ Đấy. mình thấy mình bé mọn để khiêm tốn nhưng mình mình mình phải ý thức được cái khả năng như là gieo họa hoặc là gieo phúc của mình để làm chi để mình sống có trách nhiệm hơn khiêm tốn nhưng có trách nhiệm đó chính là một người phật tử nha biết mình là một hạt bụi thôi đó là khiêm tốn nhưng mà ý thức rất rõ là rằng những tư duy những câu nói những hành động lớn bé của mình nghe cả những hấy quýt lườm liếc của mình những cái cười mỉa của mình một câu nói nhẹ nhẹ một hai chữ của mình coi chừng nó để là một cái di họa cực lớn cho người khác đây ghê lắm quý vị trong kinh nơi uh, ờ, có một cái uh cô tiểu thư đó trong lúc cũng nóng giận chuyện dài lắm tôi chỉ kể vắn tắt là trong lúc mà cô đi đi đi đi, đi lễ tháp xá lợi đó đi chùa nhà lễ tháp xá lợi thì cổ nghe một cái tiếng khạc khạc đờm ấy khạc nhổ ấy cổ nghe tiếng khạc thì cổ mới ngứa cổ nhìn cái đám người đi trước thì nguyên một rừng người đông lắm mà tại sao cổ không chú ý ra mà cô lại chú ý đến một vị tỳ kheo ni à tại cô thấy mấy người kia ăn mặc bảnh bao thì tự nhiên cái chuyện bậy đó cũng phải nghi bà thì thu ni này rồi đó bà nghe tiếng gạt nhỏ bà mới bà mới bà mới, buộc miệng mà nói cái con điếm này lên tới đây mà nó còn mất vệ sinh phải giận mới chửi vậy đó có con điếm này lên tới đây mà nó còn mà gạt nhỏ như vậy nhưng mà bà không hề biết rằng cái vị tỳ kheo ni đó là một vị a la hán cho nên chỉ vì cái câu chữ cái con điếm này nó lên tới đây mà nó còn gạt nhậu chỉ một câu đó thôi mà coi như nó là suốt 500 kiếp sống sau đó là cứ sanh ra là làm gái có lúc thì bà làm điếm mà hết điếm mà chuyển qua bà làm gái mà bà, gọi là suốt coi như là, là, là, là, là 500 kiếp sống như vậy và đến đời Đức Phật mình bà vẫn là một cô điếm nhưng mà may lại gặp Phật thì nghe pháp và chứng thánh à, chứ còn không nữa không biết bà còn làm được tới bao lâu nữa à, cứ cứ quẩn quẩn là cứ làm gái quẩn quẩn là cứ làm điếm mà suốt mùa thu cách mạng như vậy trong suốt mấy trăm kiếp và, và đương nhiên mình phải hiểu ngầm khi mà chúng ta sinh ra đời với một cái thân phận mà thấp kém như vậy chúng ta rất dễ trở thành cái đối tượng khinh miệt để cho người khác xúc phạm và như vậy vô tình mình lại trở thành ra là cái điều kiện cái cơ hội cho người khác gieo họa có đúng không? đúng không khi các vị bố thí nhiều đời sau sinh ra người ta gặp cái mặt của quý vị người ta muốn cho đấy mình mình nhiều phước bố thí mình mình đẻ ra đó người ta gặp cái mặt mình tự người ta muốn cho mà mình ác khẩu đó, chửi rủa đó đời ra sinh ra tự nhiên ta gặp mặt mình người ta muốn chửi như vậy thì cái chuyện đầu tiên đó là cái nghiệp đó mình làm cho riêng mình nhưng mà khi cái quả nó trỏ nó dục thì người ta phải gieo nghiệp thiện hoặc ác ngay trên chính mình thí dụ như đức phật đi ngày tu quá nhiều kiếp cho nên kiếp chót khi mà ta nhìn ngài là tự nhiên người ta muốn gieo nhân thiện mặc dù cái hình hài của ngài là hòa thiện của ngài đúng nhưng mà cái âm thanh cái ánh mắt à, cái vẻ đẹp cái hảo tướng của ngài đó khiến cho người ta nghĩ đến chuyện gieo nhân phải gặp người ta kính kính quý đấy nhớ cái đó mỗi một chúng sanh đều mang bên người hai cái thùng tôi nói hoài một cái thùng thuốc nổ và một cái thùng diêm cái thùng thuốc nổ nó chính là cái quả quá khứ còn cái thùng diêm là nhân hiện tại thì cái thùng thuốc nổ của mình mà nó va vào cái thùng diêm của người khác tức là cái quả xấu của mình nó, nó, nó dễ va vào cái nhân xấu của người khác lắm người khác họ nhìn mình nó dễ có cái nhân xấu không và cái thùng diêm của mình nó là cái nhân bất tiện của mình nó dễ va vào trong cái quả xấu người khác tức là cái thùng thuốc, thuốc, thuốc nổ người khác lắm này cho nên mỗi đứa sắp ôm hai cái thùng đi toàn đen toàn đen toàn ten vậy thì cái nhân xấu của người này nó dễ nó cứ nhân nó, nó khi kiếm chỗ nào nó phát tác kiếm chỗ đứa nào mà đang có quả xấu nó phát tác lên đứa đó và cái nhân thiện của đứa này nó nó sẽ phát tác ở, ở đâu nó phát tác trên những đối tượng mà họ đang nhận cái quả lầm mình gặp nhiều người mình nhìn cái mặt họ tưởng như mình muốn cho có nhiều người mình nhìn mặt họ tưởng như mình muốn chào mình muốn cười vui vẻ có nhiều người mình gặp họ mình không muốn chào đấy nhớ nha cho nên tuy mình tu hành mình nó luôn luôn tâm niệm tôi bé mọn tôi chỉ là cát bụi không đáng gì đó là khiêm tốn nhưng mà mình phải nhớ rằng tuy là các bụi à, tuy là vô danh tuy không đáng gì nhưng mà những cái tư duy ngôn ngữ hành động lớn bé của mình à, đều có thể để lại những cái ảnh hưởng cực kỳ quan trọng sâu đậm lên người khác đấy trong kinh có kể chuyện mà bốn cái cậu công tử mà mà, mà ờ, vì ham của mà đi giết một cái cô danh kỹ đấy không đầu mướn người ta thuê người ta đi chơi chung với mình trong một cái ngày lễ hội cho vui thôi nhưng mà tới nơi thấy người ta đeo vòng vàng nhiều quá rồi cái mấy ảnh ờ, đè giết người ta chết à, thì mấy cái ông này là, là đều là những cái bậc là tu hành kinh dị lắm mà nhầm cái kiếp nó dễ vui thôi à, dễ ngươi về sau khi mà gặp Phật rồi thì mấy cái ông công tử này trời toàn là, là, là, là bậc thánh không mà cái cô gái ngày xưa đó bị giết uh, giết chết lúc của hấp hối của có thề độc của nó nếu còn có kiếp sau thì tụi bay đi đâu rồi đâu tao giết sạch tới đó này cũng khấn như vậy do cái quan trái đó cho nên nên là cứ đời đời sinh ra là hãy có điều kiện là bà cứ gặp bốn người này là bà ghét à, cứ gặp là bà ghét à, cứ gặp là bà ghét à, bà cứ bà, bà hại được bà hại bà giết được bà giết mà cái xui là cuối cùng mấy vị này bốn cái cộng tử thành thành bốn vị thánh mà bà cũng giết luôn và ờ, lúc mới là một giả dạ xoa phải giết phải giết tôi là trong đó có a la hán có a na hàm thứ dữ không phải giết ừ, thì các vị hiểu rồi giết một vị a la hán là cái tội biết bao nhiêu lần này bởi vì bị làm luôn a na hàm a la hán làm bốn vị như vậy cho nên khi mà bà chết rồi mà bị đọa đó là đôi khi mà bà trở lên cái này mới mệt cho người ta nè nó mệt cho người ta nè không phải là bà gieo cái ác nghiệp rồi bà trở lên mới khổ mình mà đâu mà chính vì cái ác nghiệp đó quá khứ đó, bà đẻ ra là bà cứ bị người ta giết lại bà bị người ta hại lại đây và uh, vô hình chung là bà lại gieo cái mầm họa cho người khác còn nếu mà chúng ta tu tập từ, từ bi trí tuệ chánh niệm kham nhẫn tiền định ấy bố thí trì giới không? Ờ, hồi hướng phục vụ thì đời đời sinh ra nó mình trở thành ra là một cái đối tượng để người ta phát khởi cái thiện tâm Đấy, cho nên chung mà riêng là chỗ đó mà riêng mà chung là chỗ đó đó ừ. à, ghê lắm quý vị ghê lắm cho nên nó là một người sơ cơ biết gì hết thì cứ nhớ mấy cái chữ tuy này thôi chữ tuy này nghe nó rất khiêm tốt nhưng mà nó là một cái tiền đề mở ra rất nhiều cái vấn đề tu học tuy xa mà gần tuy gần mà xa tuy ít mà nhiều tuy nhiều mà ít tuy chung mà riêng tuy riêng mà chung tuy sướng mà khổ và tuy khổ mà sướng làm sao tuy sướng mà khổ có nghĩa là này, đúng cái chỗ này không giải thích thì biết rồi có nghĩa là khổ đó có hai khổ bản chất và khổ hiện tượng hoặc là khổ bản chất và khổ cảm giác à, khổ cảm giác là sao tức là cái khó chịu à, cái khó chịu về thân về tâm đó gọi là khổ cảm giác còn cái khổ bản chất ở đây có nghĩa là cái gì mà vô thường vô ngã cái gì mà còn có sanh có diệt còn có hiện hữu còn có tồn tại thì cái đó đều là khổ hết nhớ nha ừ. cho nên á, tuy cái, cái tới cái cặp này là tuy sướng mà khổ thì khổ mà sướng ở đây đó là có những người ừ, do cái tiện nghiệp quá khứ bây giờ họ sanh ra họ được hưởng ừ, rất là nhiều cái may mắn à, thấy nó sướng nữa nhưng mà may may mắn mà sung sướng nó được bao lâu nó được có nhiều lắm là vài chục năm thôi và tôi nhớ tôi có nói không biết là bao nhiêu lần cái chuyện này có một cái điểm khác biệt giữa người lành và người bất thiện ấy, là cái người lành đấy khi mà họ đón nhận cái quả xấu hay là cái quả lành của tiền kiếp ấy, tôi nói thẳng luôn cái người lành nó nó mơ hồ nó hành giả tứ niệm xứ đi hành giả tuệ quán khi mà mình sống chánh niệm ấy, thì gặp cái cảnh đời mà nó ngọt ngào hay là nó cay đắng thì mình đón nhận nó bằng cái chánh niệm và trí tuệ có nghĩa là giàu cho mình nhận cái quả lành hay là cái quả xấu thì đều là cơ hội để mình tạo nhân lành đó là cái người từ thiện ấy. còn cái người bất thiện ấy, khi mà họ gặp cái chuyện đắng cay ấy, thì họ đón nhận nó bằng cái lòng bất mãn đó lại là bất bất, bất thiện mà họ gặp cái ngọt ngào họ đón nhận nó bằng cái sự đam mê hưởng thụ nó lại cũng bất thiện nữa như vậy thì cái người lành đó người hành giả tứ niệm xứ đó, dầu nhận quả lành hay quả xấu thì họ đều lấy đó làm cơ hội để tạo nhân lành còn cái người bất thiện đó, giàu nhận nhân lành giàu nhận cái quả lành hay quả xấu thì đều lấy đó làm cơ hội để mà tiếp tục tạo nhân xấu nhớ nha cho nên cái cặp này nè tuy sướng mà khổ nghĩa là sao tức là nếu mình không có tu tập thì bây giờ mình có hưởng được bao nhiêu quả lầm đi nữa thì những quả lầm nó còn là cái họa những cái phúc tôi nói này ra có nhiều người họ không đồng ý mà tôi vẫn phải nói có nhiều người đó chứ phải mà họ nghèo hơn nghèo hơn chút họ đâu có tệ dữ vậy họ xấu hơn một chút họ đâu có tệ dữ vậy họ đừng có may mắn trong con đường sự nghiệp đừng có tiếng tâm uy tín thì họ đâu có mà thê thảm như vậy mà chính vì họ có quá nhiều thứ trên cuộc đời họ đi vào bóng đêm đi vào ngõ cục lạ có nhiều người cái nhan sắc cái tiền bạc cái sức khỏe cái trí tuệ của họ đó nó là cái phúc là bởi vì á, là nó là cái điều kiện để họ tiếp tục làm thiện nhưng mà ở nhiều người mấy cái đó nó trở thành cái mầm họa yeah mầm họa tôi nói hoài bây giờ thí dụ như bây giờ mình ngủ đêm sáng ngày vậy mà mình trở thành ra là đệ nhất mỹ nam mình đệ nhất gia nhân không đẹp lộng lẫy luôn rồi trong nhà băng mình có được tự nhiên có ai đó rót nhà băng mình vài chục triệu rồi các vị nghĩ cái lúc đó mình có quẩn để mình học giáo lý không tôi không <laughs> nói tôi không có nói tôi không có nói nha tôi không có nói là quý vị vào trong đây là vì các vị nghèo tôi không có nói nhưng mà cái này tôi dám nói nè nếu mà một ngày mà quý vị thu nhập được một triệu đô la một ngày mà quý vị nhận được vài chục cái email là tỏ tình làm quen của mấy cái nhân vật mà lừng lẫy của, của Hollywood thì tôi nghĩ chắc các vị không có quẩn mà vô đây nghe đâu Đúng không mà nhờ có cái là các vị bây giờ cũng không có mấy cái đó chứ ngày mà nó vô triệu ờ, sao quẩn đâu vô nghe đạo ừ, nhớ cái đó cho nên trong kinh nói ghê lắm không có ở đâu mà sướng bằng cần cõi tiên hết đấy, trên cõi trời đấy nhưng mà không có đâu mà cái chết kinh hoàng bằng trên cõi trời hết bây giờ cõi người đó nhiều khi đó, thấy nó khổ vậy đó nhưng mà nó có nhiều kiểu chết lắm phải có người có nhiều người họ khổ quá đó họ coi cái chết là một cái giải thoát rồi có người nhiều người họ chết trong sự sợ hãi trong tiếng núi có có đủ thứ và có những người họ họ chán nó bước họ đi tự sát nữa có có người cho nên nó, nó đủ kiểu chết rồi. nhưng mà riêng ở trên cõi trời đó thì 99,9 phần trăm chết là sợ hãi ghê không các vị nghe bữa nay tôi cho các vị biết cái chuyện động trời này ai cũng nói sướng như tiên đúng không nhưng mà không trong kinh nói mới ghê cái cõi người thấy nó như vậy đó nhưng mà nó có người tu có người ác rồi có người thì chán sống có người thì yêu đời nó có đủ hết cho nên nó có đủ kiểu tâm trạng hấp hối hết nhưng mà cõi trời thì không cõi trời nó sướng lắm nó sướng dữ lắm cõi trời trong kinh nói khi mà mà mình à, mình có phước mà mình về trời đó mình tắt thở ở đây nữa mà mình sanh về trở trển mình có cảm giác giống như mình mới vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ vậy đó nghe nó thơm ngát mát lạnh mà xung quanh có những âm thanh du dương dịu dặt thánh thoát thanh tao đã lắm ờ, và tiên nam á, dù sanh ra là đã có cái diện mạo của một thanh niên 20 tuổi và tiên nữ vừa sanh ra là đã có diện mạo của một thiếu nữ 16 tuổi và cứ vậy không cứ vậy mà nó kéo dài cho đến suốt cuộc đời không có có cái vụ mà già đi giống như cõi người mình ví dụ như một đứa một đứa bé 16 nó khác 20 rồi 20 đứa khác 40 ờ, 40 đứa khác 50 đúng không nhưng mà đừng có trời thì không nên có trời một cái người mới lên trở hay là một cái người mà, mà, mà sắp chết thì nó đẹp y như nhau nó chỉ có cái này là trước khi mình chết mình nghe người mình nó không được ừ, an lạc nó không thoải mái cái nó bực mình lắm hào quang nó mờ đi rồi bông hoa xung quanh mình nó thì nó nó héo đi đó, mà mình có cảm giác như nó đổ mồ hôi đó, đó là lúc đó là teo rồi đó lúc đó là biết là sắp đi mà coi như suốt bao nhiêu triệu năm trên đó là toàn là hưởng thụ không mà ăn rồi là trai gái nam nữ hái qua bắt bướm uh, nắm tay uh, dìu nhau bay lượn trong bao nhiêu là cái lâu đài lâu đài vàng ngọc lưu ly pha lê lấp lánh không ờ, chiếu ngời rực rỡ thơm ngát mát lạnh ừ, không hề biết đói khát bệnh hoạn không hề biết thất vọng sợ hãi tai ương không biết gì trơn sống tôi nó đã đời ông địa tới lúc mà nó thấy, nó thấy những cái dấu hiệu mà của người cận tử á Đấy, hào quang lu mờ nội tâm không có được thoải mái ngồi đâu cũng thấy dây sức người có cảm giác như đổ mồ hôi rồi hoa tràn hoa bị héo là biết là sắp đi rồi trong kinh có kể mình nghe hai cái chuyện ừ, một cái chuyện là thiên tử đi thích ngày kia thấy cái mấy dấu hiệu đó rung lắm à, rung lắm biết mình sắp chết mà biết đi về đâu thì mới chợt nhớ bây giờ chỉ có người giúp mình được đó là Đức Phật thì xuống nghe pháp xong thì lập tức chứng tu đầu quần chết liền tại chỗ và sanh trở lại trong tích tắc đó là làm thiên chủ đế thích cái cái chuyện đó nó diễn ra rất nhanh đến mức mà chỉ có hai người biết đó là Thế Tôn và bản thân đế thích biết thôi một vị thứ hai đó là một vị thiên tử đi hái hoa bắt bướm với mấy cô tiên nữ đó thì ông có một ngàn cô theo hầu thì ông cho một cho 500 cô lên trên hái rồi 500 cô ở dưới đất bên cạnh ông thì sau 500 cô kia lên hái liền xuống rồi sao không thấy liền ông mới nhìn lên thấy mất tiêu thì ông mới dùng cái thần thông ông quán ông thấy 500 cô này chết rồi thì họ chết rồi không có để lại xác họ chỉ tan loãng như khối vậy thì ông thấy 500 cô này đã chết và đã đi về địa ngục thì bà trên cõi trời đó tuổi thọ nó nó nó nó, nó, nó giống nhau lắm hãy đứa này đi là đứa, đứa kia nó trang lứa đứa kia này đi là đứa kia đi đó cháu mới nhìn lại 500 đứa cô bên cạnh thì cũng biết là 500, trăm cô này cũng sắp chết và cũng sẽ về địa ngục cháu nói chết rồi còn mình thì sao ông cũng biết mình sắp chết và cũng sẽ về dưới chung một chảo chung một chảo thì lúc đó là ông hồn vía lên mây rồi ông mới lập tức ông nghĩ đến cái người có giúp được ông là đức phật khi mà ông xuống hỏi đạo phật xong thì chứng đồ quần là ông phải ru chứng đồ quần thì coi như là thiên thu rồi ông đâu có bị đọa nữa ừ cho nên cái cái gọi là tuy sướng mà khổ là vậy đó có nghĩa là một cái người không có tu đó thì tất cả cái sướng nó chỉ là mầm họa thôi còn tuy khổ mà sướng là làm sao có nghĩa là ờ, là đối với một người có tu học đó thì toàn bộ thế giới này nó là cái cảnh khổ và tất cả những gì mà mình gọi là thấy nghe ngửi nếm đụng và tư duy cũng đều là khổ hết nhưng mà khi mình thường trực sống ở trong cái nhận thức như vậy đó thì tuy khổ mà sướng có nghĩa là tuy là luôn sống trong cái nhận thức thì phải nói là hơi u ám hơi có phần u ám về thế giới đó, đó. nhưng mà đó nó chính là cái nền tảng để giải thoát và phải nói có một chuyện nhiều người hiểu lầm lắm họ tưởng là đạo Phật nói về cái chết đạo Phật nói về sự vô thường là đạo Phật là gieo rắc cái mầm bi quan cho môn đồ không phải không phải đức phật ngày không có nói cho mình mình mình sống bi quan mà ngài chỉ dạy cho mình thấy là sự thật khi mà anh liên tục và thường trực ừ, sống trong cái sự thật á, mỗi đầu nghe ghê lắm ăn là cứ nghĩ nó cái chết cái chết thì nghe nó ngán lắm nhưng mà nếu anh liên tục anh sống trong cái ờ, đời sống tỉnh thức đối với từng hơi thở với từng cái động tác sinh hoạt ừ, với cái suy định niệm thường trực về cái chết lâu ngày đó anh không còn cái kiểu sợ bốc đồng bồng bột như cái người không biết đạo mà anh nghĩ về nó bằng một sự thanh thản nhưng mà luôn luôn sống ờ, trong cái sự chuẩn bị đó, cái đó là mới đúng là Phật pháp à. chứ còn mà mình mình mình mình mình mình ờ, quán niệm lời Phật mà để rồi cái sợ hãi sợ hãi đó chỉ là bước đầu thôi mà bước tiếp theo là dần dần mình sẽ đi đến một lúc mình thấy sống và chết nó chỉ là hai mặt của đồng tiền thôi duyên còn thì sống mà duyên hết thì thôi duyên tụ duyên tán cái cái không có thiết tha à, cái gì cho nên cũng không có sợ mất cái gì ừ, nhớ cái đó không thiết tha cái gì thì không sợ mất cái gì khi mình còn có cái gì đó để mà thiết tha để mình nắm níu thì tự nhiên mình sợ mất mà chính cái sợ mất này nó dẫn đến chuyện mình sợ chết Đấy, sợ chết còn khi mà, mà cả cái mạng cùi này mà mình cũng có thể bỏ đi đó thì mà mình không có tự sát nha người đệ tử Phật không có tự sát không có tự sát nhưng mà mình có thể sẵn sàng thanh thản à, nhìn duyên đến để mà đi đấy thì khi mà thường trực sống trong đó, thì coi như mình thường trực sống trong cái khổ với còn gì nữa không người ta đời nó là, là quần hồng áo lục rồi biển xanh mây trắng nắng vàng còn mình người tu phật là lúc nào nhìn cũng đời nó cũng đang thui vậy chẳng nhưng mà à, sống trong cái khổ nghĩa là sống trong cái nhận thức như vậy đó sống trong trong cái nhận thức mà xem ra có vẻ là bi quan nhưng mà thật ra là đang nhìn thẳng vào sự thật nhìn thẳng vào sự thật à, người tây nó có câu hay lắm không phải vấn đề nào ta cũng có thể giải quyết nhưng mà khi tìm cách giải quyết vấn đề thì chí ít ta cũng được một chuyện đó là đang đối diện với một sự thật nó giúp ta nhận được ra được một sự thật tôi rất là thích cái câu đó tôi nhắc lại nha không phải vấn đề nào ta cũng giải quyết được tuy nhiên trong lúc tìm cách giải quyết thì ta có cơ hội để biết ra được một sự thật uhm, đó rất là hay. bởi vì cái mình sống mình khổ là vì mình mê lầm à, mình không biết cái vấn đề mình nó nằm ở đâu à, cái đó là cái khổ lắm sống mà không biết cái vấn đề mình nằm ở đâu đến trong bài giảng trước tôi có nói ờ, tôi dành nguyên một bài giảng kỳ trước để tôi nói về chữ cái chữ vấn đề đó à, khi mà mình không có biết cái vấn đề của mình nằm ở đâu mình coi cái chuyện rùi bu nó là vấn đề và coi cái cái thật sự là vấn đề nó chỉ là cái chuyện không đáng quan tâm khi mà mình có cái sai lầm như vậy đó khi thấy cái vấn đề nó không phải là vấn đề mà cái không phải vấn đề mình coi nó là vấn đề mình mình mới đi tìm những giải pháp cho cái không phải là vấn đề à, và như vậy thì từ cái lầm này nó dắt qua cái lầm khác nhớ nha còn ở đây á, đối với người tu Phật á, cái chuyện quan trọng là thấy là sự thật ông Krishnamurti của của Ấn Độ của nó một câu rất là hay khi thấy ra sự thật là con đã được tự do hồi nhỏ hồi trẻ tôi đọc cái đó tôi không có thấm bây giờ tôi già tôi thấy đúng tôi hiểu câu đó. khi thấy ra được sự thật là con đã được tự do cái mà sợ nhất là mơ hồ ừ, không biết cái gì nó đang xảy ra cái đó sợ lắm sợ lắm khi mà ta thấy ra được cái vấn đề nó nằm ở đâu là ta đã giải quyết nó được 50 phần trăm rồi Đấy, 50 phần trăm không mà cái việc tưởng tượng này gánh cái kính nặng trên vai mình mà mình bớt đi 50 phần trăm bớt đi nhiều lắm chứ không ờ, một cân trọng bệnh là bớt đi được 50 phần trăm nhiều lắm một số nợ bớt đi được 50 phần trăm nhiều lắm chứ ừ, 50 phần trăm có nhiều trường hợp nó rất lớn nha rất lớn các vị không tin nên các vị cứ vô nhà băng các vị lấy ra năm phần trăm gửi cho tôi các vị thấy nó lớn ghê lắm <laughs> nó lớn lắm nó lớn lắm. nó lớn lắm tự nhiên cái chuyển khi mà chuyển đi rồi đó các vị mới thấy là, là, là, nó lớn chứ còn nó đang nằm ở trong nhà băng thì không thấy nó lớn đâu nhưng mà bây giờ tự nhiên chuyển đi rồi đó tôi không biết quý có bao nhiêu mà đi mình chuyển đi 50 rồi đó mà 50 phần trăm nó lớn dữ trời mình đâu có ngờ nó lớn dữ thần vậy này cho nên bài giảng trưa nay á, là tôi đặc biệt tôi nói một chữ thôi cho cái người mà dốt đặt cắn cút đó là chữ tuy à, nhớ mình dốt gì thì dốt mình cứ nhớ à mình tu một chữ tuy thôi đó là tu hỏi tu cái gì tu chữ tuy à, thêm gì correct nữa ừ, tu chữ tuy thôi tuy xa mà gần tuy gần mà xa tuy thấp mà cao tuy cao mà thấp tuy riêng mà chung tuy chung mà riêng tuy sướng mà khổ tuy khổ mà sướng là chỗ đó đó ừ. nó còn nhiều lắm nếu mà mình có thời gian ấy thì tôi nghĩ không có dưới ờ, không có dưới ờ, là hai chục chữ tuy đâu nhiều chữ tuy lắm nhưng mà chừng đó ờ, là đủ để gợi ý cho bà con sau khi nghe bài giảng này rồi về ở công ngồi ngắm ngắm coi nó còn lầu ra bao nhiêu chữ tuy nữa nó còn nhiều chữ tuy lắm không à, như là nói chung là thế giới này là thế giới của của từng cặp tương đối ghét thương nè, sáng tối trong ngoài tôi xin đoan chắc con số hai chục không có đủ rồi chắc tôi nghĩ tới số trăm đó cứ cứ cặp cặp là là là vấn đề giáo pháp hết thấy sáng mà tối thấy tối mà sáng thấy ghét mà thương thấy cưa thương mà ghét à, thấy đẹp mà xấu thấy xấu mà đẹp thì chỉ chỉ cần tôi nghĩ mấy cái nãy giờ thì tôi tin chắc rằng quý vị bình tâm một tí thôi thì chỉ cần tu một chữ tuy thôi Ờ, có ai đó hỏi các vị phật giáo dạy cái gì các vị phật các vị nó phật giáo dạy nhiều vấn đề lắm mà tôi tôi học được cái một chữ tuy thôi thế là các vị nói từ sáng tới chiều một chữ tuy tôi tin ừ. rằng đó các vị ờ, coi như là có thể độ được người ta À, rồi bây giờ tôi mệt rồi và tôi phải đi ừ, chúc ừ. các vị một ngày vui và hẹn lại nhau ngày ờ, thứ hai tuần sau dạ dạ yeah. Dạ, dạ. con chiên sư dạ yeah. Dạ yeah vâng chào ừ. sư dạ. rồi à, à, bài giảng của sư à, tuy ngắn mà chất lượng đúng không quý vị <laughs> tuy ngắn mà chất lượng <laughs> rồi à, nhân và anh kiên dạ, xin à, chào quý vị và hẹn quý vị vào tuần sau xin cảm ơn quý vị và dạ, chào quý vị à, nhân chào anh kiên dạ, chào dạ, chào tiên sư chào cả nhà cảm ơn à, anh nhân cảm ơn nhiều chạm kia, chạm nha dạ dạ mình chào chị rồi chào anh dạ. kia, nè